Phần thứ nhất, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bài vươn tới các vì sao. Chúng ta sẽ cùng nghe và nói lại từng mục trong bài. Trước hết, chúng ta sẽ đến mục đầu tiên, đó là chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ. Trên màn hình chính là hình ảnh của tàu vũ trụ Phương Đông 1 với mục thứ hai người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng và trên màn hình của con đó chính là hình ảnh nhân vật Armstrong và với mục thứ ba chúng ta cần tìm hiểu người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ đó chính là anh hùng Phạm Tuân chúng ta vừa tìm hiểu một số ảnh minh họa bây giờ chúng ta cùng vào phần thông tin chính Thông tin thứ nhất về chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ. Các con nghe cô đọc phần thông tin này nhé. Ngày 12 tháng 4 năm 1961, Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ Phương Đông 1 đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay một vòng quanh trái đất. Đây là chuyến bay đầu tiên của con người vào khoảng không bao la. Để kỷ niệm sự kiện này, người ta đã lấy ngày 12 tháng 4 làm ngày quốc tế du hành vũ trụ. Chúng ta theo dõi tiếp phần thông tin thứ hai. Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Người đầu tiên thực hiện ước mơ lên mặt trăng là nhà du hành vũ trụ Armstrong, người Mỹ Ngày Armstrong được tàu vũ trụ Apollo đưa lên mặt trăng là ngày 21 tháng 7 năm 1969.